đại chúng đồng chắp tay niệm phật cầu gia bị nam mô bổn sư thích ca mâu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 Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ tiếp chủ đề thiền định Ba La Mật phần 2. Phần 1 chúng ta đã trình bày hôm thứ năm tuần trước. Ờ, chúng ta đã giải thích hai chữ thiền định và nói mục đích chúng ta tu tập thiền định. Ờ, bây giờ sư cô xin ờ, mời một số vị trả bài <laughs> trả lại bài chiều uh, thứ năm tuần trước à. quý vị có mạnh dạng chưa mạnh dạng chưa à. À, câu hỏi đơn giản là xin quý vị cho biết thiền định có nghĩa là gì à. ai nói được à, đưa tay đưa tay sẽ có quà đấy à. Hôm trước sư cô giải thích rồi Thiền định có nghĩa là gì? Đấy. Cho một tràng pháo tay Đó quý vị thấy không? Trả lời rất là chuẩn xác luôn à, Thiền định có nghĩa là tấm chánh niệm đừng cho nó chạy lung tung có nghĩa là thiền định đó à, còn nhớ hai chữ gì thiền định à, chữ thiền có nghĩa là thiền na à, thiền na người xưa dịch là tĩnh lự còn nhớ không tĩnh là gì thức tỉnh thấy biết rõ ràng lự là lắng lặng à. như vậy thiền có nghĩa là tâm mình lắng lặng nhưng mà thấy biết một cách rõ ràng à. còn định là sao định có nghĩa là để tâm mình một chỗ đừng cho nó loạn động như vậy gồm hai chữ thiền định có nghĩa là giữ tâm một chỗ làm cho nó lắng lặng và thấy biết một cách rõ ràng à, sư cô thí dụ bây giờ quý vị đang ngồi thính pháp à, quý vị giữ tâm mình chú tâm vào lời pháp sư cô giảng và những cái niệm lăng tăng khác nó không dấy lên trong lòng của quý vị và từng câu từng chữ sư cô nói ra quý vị đều nghe biết một cách tường tận có nghĩa là quý vị đang ở trong trạng thái thiền định như vậy thiền định có dễ hiểu không và chúng ta rất dễ thực hành trong cuộc sống thường nhật chỉ cần chúng ta để ý một tí vào nhìn vào trong nội tâm của chúng ta kèm chế một tí là chúng ta có thể thực tập được thiền định à, thưa đại chúng trong kinh nói rằng là chư xin ý su ủ sư ủ ban có nghĩa là giữ tâm một chỗ thì không có việc gì mà mình làm không được cả à, trong cuộc sống thường nhật có những việc mình tưởng tượng như là nó rất là đơn giản nhưng mà tại sao mình làm cho nó tạp loạn và có những lúc mình tưởng tượng như là mình sống một cách có thể rất là an nhàn nhưng mà vì sao mình cảm thấy nó không được như vậy là vì mình thiếu đi chất liệu gì hả chất liệu gì tĩnh lặng hả? quý vị à, có ở trong cái trường hợp như thế này có một ông bố ông rất là tức giận bởi vì ông không tìm được chiếc đồng hồ của mình à. và ông lục lội khắp căn phòng của mình hết chỗ nào cũng lục trong tủ áo quần trong thọa trong két trong giỏ lục tung hết lên làm loạn hết lên cả gian phòng mà tìm không ra chiếc đồng hồ à, thế thì đợi một lát ông bố đi ra ngoài thì cậu con trai á, mới lẳng lặng đi vào trong phòng nhặt chiếc đồng hồ lên và mang ra đưa cho bố người bố rất là kinh ngạc hỏi đứa con trai làm sao con có thể tìm được chiếc đồng hồ của bố trong khi bố mất một thời gian một tiếng đồng hồ lục lọi mà tìm không ra à. cậu bé trả lời rất là hồn nhiên cậu nói rằng có khó gì đâu con ngồi xuống tĩnh lặng và lắng nghe à. lắng nghe một lát thì con nghe cái tiếng tích tắc của cái đồng hồ à thì con đi vào đó ờ, lấy chiếc đồng hồ ra có khó gì đâu ai trong chúng ta đã gặp trường hợp mà tìm không thấy đồ của mình mà nhầm khi những lúc mình không muốn tìm nó tự nhiên nó ở trước mặt mình có không đưa tay lên <laughs> như vậy là quá nhiều luôn hả à quá nhiều trường hợp như thế này là bởi vì chúng ta thiếu đi cái chất liệu gì chánh niệm hay còn gọi là là tĩnh lặng à, bản thân sư cô gặp rất là nhiều như vậy à, nhất là những lúc mà đi công việc với sư bà đó mà nhiều khi sư cô là tham công tiết việt đó ngồi trong phòng à, xem sách hay là làm phim lúc nào cũng đợi tới là phút 99 <laughs> sư bà ngoài này gọi là thành ơi đi con thành ơi đi con thì sư cô mới đứng dậy mang áo và những lúc như vậy là thường thường là tìm không ra chìa khóa xe <laughs> không biết chìa khóa xe ở đâu <laughs> có lần là như vậy đó quý vị à, sư bà gọi đi con à đi con à tới giờ rồi à, sư cô cứ ở trong phòng dạ dạ dạ thật ra là sao mình dạ để mình hoãn binh đó trong lúc đó là đang tìm cái chìa khóa ừ. có lúc tìm mãi không ra sư cô bảo rằng vì sao chìa khóa mình thường thường để đây mà sao bây giờ mình tìm không ra là cuối cùng là quý vị à, lúc đó là cảm thấy là hụt hẫng không biết tìm chìa khóa đâu mà ra à, định là đi mượn chìa khóa của chú lâm thì trong lúc mở cửa ra đi tìm chú Lâm thì mình lại thấy chiếc chìa khóa xe mình đang cầm trên tay nè <laughs> mà những lúc nào mà đợi tới phút 99 mình mới đứng dậy là thường thường là như vậy trong năm năm lần như vậy thì sẽ có hai lần là là đi tìm chìa khóa mà trong khi chìa khóa là cầm trên tay à, như vậy là trong cuộc sống thường nhật, sư cô và quý vị cũng thường gặp phải trường hợp như vậy là bởi vì mình thiếu đi chánh niệm tỉnh giác. À, đó, cho nên lúc nãy sư cô thưa với đại chúng đó, có những việc tưởng chừng như là đơn giản, như là tìm chiếc chìa khóa, tìm chiếc đồng hồ, tưởng chừng nó như là nó rất là đơn giản nhưng mà bởi vì mình thiếu đi trách niệm chất liệu tỉnh giác cho nên mình biến cái công việc vốn là đơn giản thành phức tạp à, phải không đại chúng à, và và chúng ta cũng vậy niệm phật tưởng chừng như là công việc quá sức đơn giản bởi vì chỉ cần mình chỉ ngồi xuống và niệm câu phật hiệu thôi phải không có bảo quý vị làm gì nhiều không đến đây ngồi xuống niệm phật đơn giản không quý vị sư cô cũng không bắt quý vị là vừa niệm phật vừa làm gì chỉ ngồi một chỗ niệm phật cho sư cô thôi thế mà mình niệm phật cũng không được nhất tâm à, bởi vì sao bởi vì mình thiếu đi chất liệu chánh niệm tỉnh giác à, chúng ta phải học như thế này nè chúng ta phải học theo như là hòa thượng đông qua hòa thượng đông qua có một bài kệ trình tâm rất là hay ai nghe bài kệ này rồi đưa tay sư cô xem bài kệ trình tâm của hòa thượng đông qua chưa nghe à bài kệ của hòa thượng là hằng ngày dạo phố phường trong lòng niệm Phật luôn Thế gian không ai biết Riêng có một thiên đường Ai nghe rồi đưa tay Chưa nghe luôn hả? <laughs> Đây là bài kệ trình tâm của chư tổ tịnh độ Chúng ta phải học công phu niệm Phật như Hòa Thượng như vậy Hằng ngày đi ra phố phường tưởng chừng như là mình dính tâm vào những cái việc thế sự nhưng mà trong tâm lại sao lại trong lòng niệm phật luôn mới hay còn chúng ta mà cho ra phố phường thì chắc là cởi ngựa xem hoa rồi ôi loạn lên thành một đống ha à. còn người xưa là hàng ngày dạo phố phường như không quên công phu niệm Phật. Đã. Dạ. Bởi vì sao Ngài làm được điều đó? Bởi vì công phu chánh niệm làm cho tâm mình lắng lặng nó nhiều hay là ít nhiều như vậy là ngài đang định chống cái động bình thông thường nghĩ rằng định là phải chống trong tỉnh thì mới định đó đúng rồi định thì ở trong tỉnh mới định nhưng mà công phu mà lên đến ba la mật thì trong động nhưng mà vẫn vẫn định mới hay à. cho nên là hàng ngày đi ra phố phường nhưng mà công phu vẫn vẫn tròn đầy cho nên trong lòng niệm phật luôn chúng ta có thể thực hành từ đây về nhà của mình sau khi chúng ta tan một khóa niệm Phật à, kết thúc một thời khóa niệm Phật một ngày ở đây chúng ta từ đây mà cưỡi xe về nhà có phải là dạo phố phường không như vậy thì lúc đó mình làm gì mình xem cảnh mình suy nghĩ à, phải không suy nghĩ những việc ở quá quá khứ rồi mơ tưởng những việc ở tương lai chúng ta quên đi cái giờ phút hiện tại à. trong lòng niệm phật luôn nhưng mà đặc biệt là thế gian không ai biết à, tu mà không ai biết là mình đang tu mới là hay à, thế gian không ai biết riêng có một thiên thiên đường cái chỗ này mình tu nhưng mà không ai ai biết bởi vì mình tu ở trong này nè chứ không phải là ở hình thức bến bên ngoài và mình có riêng thiên đường tịnh độ của mình mà thế người thế gian không ai biết hết tu như vậy mới là công phu thứ thiệt mà để có được công phu như vậy thì đòi hỏi chúng ta phải luyện tập công phu thiền định chư tổ ngày xưa tu một phát là là là tịnh độ hiện tiền liền bởi vì quý vị đã đã có một nền tảng thiền định rất là vững vàng à, còn bây giờ chúng ta không có cái nền móng đó à, rồi ở trên phần trên phần bề nổi là chúng ta dụng công ừ, cho nên là không tiến lên được giống như à, một cái cây mà dưới cái bộ rễ chúng ta không được chăm sóc thì cái phần thân ở trên đó, nó không được được vươn lên căn bản nền tảng ở đây là định thiện định à, cho nên trở lại cái lúc à, đầu sư cô thưa với đại chúng thế gian này nó nhiều việc lắm nó nhiều tạp sự lắm bởi vì thế gian này là uế trượt mà, nó nhiều việc, khiến cho tâm mình nhiễu loạn. Chính vì thế mà chúng ta phải thực tập tránh niệm và và tỉnh giác. À. Có một nhóm sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường á, là ai cũng có những công việc rất là ổn định và kiếm được cũng bộ tiền. À, có hôm họ rủ nhau về thăm thầy cũ của mình sau khi mà tâm sự nói chuyện với thầy một lát á, thì bắt đầu là mọi người bắt đầu phàn nàn phàn nàn về tiền lương của mình sao mà ít quá so với công sức của mình bỏ ra phàn nàn là công việc mình sao mà áp lực quá à, phàn nàn rằng là sau mình làm mười mấy năm mà cũng chưa có xe phàn nàn là mình đã có vợ có con rồi mà vẫn chưa xây được nhà đẹp phàn nàn đủ thứ trong cuộc sống lúc đó người thầy lẳng lặng không nói gì cả à, thầy xuống nhà bếp pha lên một cái tách cà phê thật là ngon thật là thơm và cầm ra một số ly uống cà phê à, đủ loại đủ đủ cỡ có những cái ly là làm bằng pha lê thủy tinh rồi làm bằng đồng rồi có những ly là làm bằng sứ rất là đẹp rồi có những ly là những cái ly là làm bằng nhựa trông rất là tầm thường à, thì bắt đầu là người thầy mời các học trò này uống cà phê à, sau khi mọi người đều chọn cho mình mỗi người một cái tách cà phê và rót đầy cà phê vào thì người thầy bắt đầu mới nói à, người thầy nói rằng à, nếu các em để ý à, thì thấy trong các em trên tay của mình á, ai cũng chọn cho mình một chiếc tách đựng cà phê đẹp và có vẻ như là có giá trị còn những cái tách làm bằng nhựa không đẹp không có giá trị thì vẫn còn nằm ở trong cái cái khay à. như vậy là trong tay các em ai cũng tròn những cái tách mà đẹp mà có giá trị và đắt tiền nhưng mà thật sự các em có nghĩ hay là không cái quan trọng là là cái gì là cà phê đựng trong ly chứ không phải là cái tách ở bên ngoài cho nên các em có thể tạm thời là quên đi những chiếc tách và đừng so đo cái tách của mình và cái tách cái người bên cạnh cái nào đẹp hơn các em hãy bình tâm ngồi xuống và thưởng thức ly cà phê này nó thật sự rất là là đậm đà khi chọn lựa những chiếc tách đó mình cảm thấy là rất là bình thường tại vì ai cũng muốn chọn cái cái đẹp cái giá trị phải không nhưng mà chúng ta quên rằng cái quan trọng ở đây là là cà phê à, cho nên người thầy mới dạy rằng cà phê chính là chất lượng cuộc sống giá trị cuộc sống còn cái tách đựng cà phê nó là tiền tài là địa vị là danh vọng những cái ở bên bên ngoài như vậy bây giờ các em cần là cần chất lượng cuộc sống giá trị cuộc sống hay là cần những cái giá trị ở bên ngoài chúng ta luôn muốn có một cuộc sống hạnh phúc thì chúng ta phải giảm bớt những cái cái hình thức ở bên ngoài chúng ta cũng có thể là và nhẹ nhàng nhìn về tiền tài nhìn về địa vị nhìn về những cái vật chất ở bên ngoài quan trọng là chúng ta phải thưởng thức ly cà phê này thật đậm đà chứ không phải là chúng ta phải đặt nặng ở trên cái ly cà phê phải là đẹp phải là giá trị thì tôi mới uống được cái ly cà phê này phải không đại chúng mà để có được cảnh giới như vậy thì đòi hỏi tâm mình phải thật sự bình lặng tĩnh lặng à. người xưa có câu là nhạn quá trường giang ảnh trầm hàng thủy nhạn vô lưu ảnh chi ý thủy vô lưu ảnh chi tâm câu này quý vị nghe chưa hả có nghĩa là khi con nhạn nó bay qua con sông trường giang lớn như vậy bóng nó có ở dưới đáy nước dưới hồ dưới mặt nước không quý vị có chứ tại vì nó bay qua thì đương nhiên nó sẽ lưu ảnh lại trên cái mặt nước nhưng mà con nhạn nó không cố ý lưu cái ảnh trên mặt nước và cái mặt nước không có ý giữ cái bóng của con con chim nhạn trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy chúng ta đừng cố ý gượng cầu à, tại vì một khi gượng cầu là mình sẽ không được tự tại nếu chúng ta như là con chim nhạn khi bay qua trường giang rộng lớn nó muốn lưu lại cái ảnh ở trên sông thì nó cái khổ không quý vị cái khổ không tại vì nó phải dừng ở lại trên cái mặt nước thì ảnh nó mới lưu giữ ở dòng nước nhưng mà như vậy có khổ không à chúng ta tùy duyên bay qua ảnh có để lại dưới nước hoặc không để lại dưới nước nó không quan trọng quan trọng ta phải tiếp bước bay thẳng đến đích mà chúng ta cần muốn muốn đến mình gượng cầu là cầu như thế nào mình phải cầu rằng mình phải có được chiếc tách đẹp giá trị à, mình cầu là cầu cái đó nhưng mà thật sự là cái cần thiết nhất của mình trong giờ phút hiện tại là chất lượng cà phê đừng ở trong trong ly ừ. nhưng mà chúng ta thường muốn dừng lại ở chỗ địa vị và danh vọng tiền tài chúng ta ham muốn có thật nhiều chúng ta muốn giữ muốn lưu lại muốn có thật nhiều những cái điều đó cho nên chúng ta không được tự tại à con chim nhạn nó không lưu ảnh thì nó mới tự tại bay về phía trước à Cho nên là để khởi đầu cho cái buổi chia sẻ hôm nay, sư cô à, nói vài lời để cho quý vị thấy là nếu tâm của mình có một chút bình thản hay là mình nói à, cho nó chuyên môn á, là thiền định á, thì mình nhìn nhận cuộc sống này nó đẹp, nó đơn giản, nó thoải mái nhưng mà nó đầy chất liệu vị ngọt của cuộc sống này còn những lúc tâm mình không bình thản không có một chút định thì có những việc tưởng chừng như đơn giản mình làm cho nó rối tung lên à. như một câu nói của ai đó vô tình nói động chạm đến mình à. khi mình loạn là mình có phải rối tung lên không hả quý vị à. còn những lúc tâm mình bình thản thì mình nghe à, nó cũng thấy thường thôi à. phải không quý vị à cho nên là rèn luyện cho mình một cái công hạnh thiền định là điều cần thiết để mình có được những giờ phút bình an đi qua những ngày tháng là điều cần thiết đó quý vị bây giờ chúng ta tiếp cái phần để mình rèn luyện về kỹ năng thiền định thì chúng ta phải luyện tập như thế nào hôm trước sư cô à, đã đưa ra một phương pháp gọi là tác tiền phương tiện nghĩa là trước khi chúng ta bước vào thực tập thiền định á, thì chúng ta phải có một cái sự chuẩn bị sự chuẩn bị đó là gì hả quên luôn rồi hả quên sạch sẽ luôn rồi hả à, bây giờ nhạn quá trường giang là quên luôn ảnh rồi đúng không là gì là trở về với hơi thở của mình à, trở về hơi thở để nhận biết rằng mình đang có mặt ở trong thực tại mình đang còn sự sống ừ. cho nên trở về hơi thở là tự nhiên là mình có chánh niệm liền phải không quý vị à, cho nên là à, ngồi ở dưới đó, bây giờ mình phải thực tập đó à, ai còn chưa có mặt trong hiện tại đây á còn đang bung lung suy nghĩ những điều khác á, thì quý vị làm ơn cho sư cô là hít một hơi thật sâu vào và cảm nhận hơi thở đang có mặt ở trong mình được không quý vị à, cho nên bước đầu tiên để chúng ta bước vào phương pháp thực tập thiền định là quý vị phải trở về hơi thở đây là yêu cầu tất yếu nghe quý vị trở về hơi thở và theo dõi hơi thở để chúng ta có mặt ở trong thực tại à, điều này giúp cho mình tiến sâu vào trong định nhanh hơn à, khi chúng ta trở về hơi thở à, bắt đầu chúng ta thực tập thiền định à, nói về định nói nói về cảnh giới của thiền á thì chúng ta có bốn tầng thiền à, đó là sơ thiền nhị thiền tam thiền và tứ thiền nếu nói về mức định á, thì chúng ta có năm mức định đó là không vô biên xứ thức vô biên xứ vô sở hữu xứ phi tưởng phi phi tưởng xứ và diệt thọ tưởng định đó là năm mức định trong bốn tầng thiền và năm mức định này, chúng ta thực tập từ sơ thiền cho đến tứ thiền. Còn năm mức định là Đức Phật không khuyến tấn đệ tử Phật tu đến năm mức định như sư cô vừa trình bày lúc nãy. Vì sao? Bởi vì khi một hành giả mà lên đến không vô biên xứ Nãy chí cho đến phi phi tưởng xứ là họ hoàn toàn khống chế ý thức của họ làm chủ được ý thức khống chế được ý thức cho nên ý thức không hoạt động mà ý thức không hoạt động nghĩa là con người đó đang ở trong trạng thái là như như cây như như gỗ như đá vậy đó à, nhưng mà mình tu theo phật thì phải có chánh niệm tỉnh giác phải có sự quan sát về vô thường vô ngã phải có sự quan sát và biết như thật những chân lý như vậy thì mình mới phá trừ được phiền não à. còn nếu như mà ý thức của mình mà khống chế không cho nó khởi niệm phân biệt quan sát những chân lý như vậy thì mình có phát sanh được trí tuệ không sẽ không phát sanh được trí tuệ cho nên ở đây sư cô nói luôn với đại chúng mà khi chúng ta luyện tập thiền định thì chúng ta chỉ luyện tập ở bốn tầng thiền mà thôi. Còn năm mức định trên là chúng ta không thực tập. Đương nhiên ngoại đạo thì người ta thực tập luôn năm mức định. Còn đệ tử Phật thì chỉ dừng ở bốn mức định mà thôi. Đó. Là sư cô nói trước cho đại chúng nè. À. Chứ, chứ nhiều khi quý vị nói tại sao mà sư cô không hướng dẫn cho con lên đến thức vô biên xứ luôn. À để cho tâm mình ừ, không còn khởi niệm gì hết như vậy mình có phải được giải thoát không không phải lúc đó là mình trở thành giống như cây như gỗ như đá vậy đó à. bây giờ trước khi chúng ta bước vào tầng thiền thứ nhất à, thì chúng ta phải thực tập như sau à. để mà hiểu về bốn tầng thiền á là chúng ta phải dựa một cái bản kinh bản kinh đức phật dạy về bốn tầng thiền đó là kinh sa môn quả trong trường a hàm à, bộ kinh này đức phật phân tích rất là rõ về công dụng trạng thái và những điều chúng ta lưu tâm khi chúng ta thực tập về bốn tầng thiền à, tầng thiền thứ nhất là ly sanh hỷ lạc nghĩa là khi chúng ta thực tập cái tầng thiền thứ nhất mà thành tựu á là tâm của mình được sanh hỷ và sanh lạc và để có được hỷ lạc thì mình phải ly ly cái điều gì ly tức là xa rời xa rời cái gì xa rời năm cái tâm niệm mà nó có thể ngăn che chúng ta bước vào cảnh giới thiền định gọi là năm triền cái quý vị nghe chưa chưa nghe à những cái những cái, cái giáo lý căn bản về thiền chúng ta cũng cũng không được nghe không được tiếp xúc thì thì bảo sao quý vị có thể thực tập được thiền định phải không năm cái tâm niệm mà ngăn che mình thực tập thiền định nãy chỉ ngăn che mình phát sanh trí tuệ đó là năm triền cái thứ nhất là tham thứ nhất là tham dục tham dục có che mình không quý vị có ngăn che quý vị tiến lên con đường giải thoát tiến lên sự tự tại để hưởng thụ cuộc sống này một cách an nhàn không nếu chúng ta còn tham hả trả lời sao yếu ớt quá vậy phải trả lời giống mạnh lên chứ thưa sư cô nếu một người còn tham thì trong cuộc sống này họ không được tự tại an nhàn đâu à. tham là sao tham có nghĩa là trạng thái cảm giác hưởng thụ một cách đầy đủ trọn vẹn viên mãn không vơi một tí tì ti nào thì gọi là tham chúng ta luôn có cái cái tâm niệm là cái gì cũng muốn cho đầy đủ à, có rồi là muốn có có thêm cho nên là lúc nào cũng muốn cho đầy đủ nhưng mà cái mình có là mình không biết đủ à, cho nên cái tham ở đây nó thành khổ là khổ chỗ này đó khổ là khổ chỗ đó đó đầy đủ hưởng thụ một cách đầy đủ trọn vẹn thì gọi là tham nhưng mà tham một người có tâm niệm tham thì họ không biết đủ à, đấy mình chết là chết cái chỗ này chứ còn về tiền tiền là tham thì có năm điều ha tài sắc danh thực thùy tức là tiền sắc đẹp danh vọng và ăn cái ngủ thì đó là mình được phép hưởng thụ nhưng mà vì sao bảo năm cái này tức là ngủ dục tại vì sao tại vì mình đòi hỏi một cách là không ngừng và không biết đủ cho dù mình đã hưởng thụ rồi thì mình vẫn muốn hưởng thụ một cách à, đi lên không biết dừng không biết đủ Chính vì thế nó mới trở thành là pháp ngăn ngại, che khuất cái cái gì? Cái sự giải thoát, cái sự tĩnh lặng trong nội tâm của mình. À. Chứ còn mình mình ăn, mình ngủ một cách là vừa đủ. À. Mình cũng kiếm tiền một cách vừa đủ thì đâu gọi là tham. Phải không quý vị? À, cho nên quý vị nhớ nha cái chỗ này tham mà biến thành triền cái là vì mình luôn luôn không biết đủ không biết trân trọng những cái mình đang có mình luôn muốn đi tìm cầu à, chính vì thế mà nó khổ nó biến thành một cái một cái pháp ngăn che à, có một câu chuyện hay lắm có một cái ông gọi là chiến binh đó à, ổng rất là giỏi và giúp nhà vua đánh dẹp hết tất cả những loạn binh và thống nhất à, cả một thiên hạ à, nhà vua vì muốn tri ân cái người chiến binh này có công là gây dựng cái sự nghiệp cho mình cho nên nhà vua đưa ra một cái điều kiện bây giờ trẫm muốn thưởng cho khanh mà trẫm nghĩ là thưởng cái gì nó cũng cũng không xứng đáng đối với công trạng của khanh à, cho nên bây giờ trẫm sẽ tặng cho khanh một con ngựa kiền trắc à, kiền trắc nghĩa là một con ngựa rất là là là mạnh sức khỏe à, và chạy như như là gọi là như là tên bay vậy đó à. thì bây giờ khanh leo lên con ngựa này và khanh phi khanh phi đến đâu dấu chân con ngựa dẫm lên đến đâu thì cái vùng đất đó ta phong tặng cho ngươi quý vị thấy cái đã không lên con ngựa mà con ngựa này mạnh chứ không phải là con ngựa ngựa gầy lên dốc đứng nha mà phi đến đâu chỉ cần dấu chân con dấu chân con ngựa đặt đến đó thì vùng đất đó là của khách cho nên cái người chiến binh này vui mừng hết cỡ phi ngay lên con ngựa và bắt đầu phi thẳng như bay và mỗi ngày anh ta phi thì anh nghĩ rằng là chừng này chưa đủ đâu phi nữa <laughs> tại vì phi đến đâu là cái này là thuộc của mình mà cho nên anh phi anh phi đáng lẽ phải dừng lại rồi nhưng mà anh nghĩ là chưa đủ phải phi tiếp à, cuối cùng là anh phi phi đến một lúc là anh không còn sức lực hơi mồn sức tàn á, à, thì anh từ trên lưng ngựa ngã gục xuống và lăn quay ra đất chết ngay tại chỗ <laughs> tại vì sao sức tàn hơi hơi kiệt à mình đừng nghĩ cái ông đó là ngu nha <laughs> đôi khi mình chính là người chiến binh đó đang phi trên con ngựa đó đi tìm kiếm những cái mà mình cho là mình phải có mình phải đầy đủ để mình hưởng thụ đó tiền tài danh vọng địa vị tất tần tật phải không quý vị quý vị đang ở trên con ngựa và đang phi phải không <laughs> nếu như chúng ta ai trong chúng ta đang ngồi tại đây mà chưa hài lòng với cuộc sống mình đang có ở hiện tại thì mình đang là người chiến binh đó đó mình đang phi lên con ngựa đó phải không quý vị à, đó. À. <laughs> cho nên muốn cuộc sống mình an nhàn á tĩnh lặng thì thôi à, làm ơn bước xuống con ngựa đi đến đây là đủ rồi mình hạnh phúc có được chừng này là đủ rồi à. có một à. có một cái ông phạm nhân đó à ông bị à, phạm tội cho nên mới được mới bị đầy xuống địa ngục đó. thì ông quan á, mới dắt ông đi đến cái phòng ăn ở trong địa ngục thì ông thấy rằng cái cái bàn ăn ấy quý vị là đầy đủ sơn hào hải vị cái gì cũng có cái gì trên nhân gian có thì ở dưới đó cũng có và bày biện rất là đẹp rất là thịnh soạn à, và ông nghĩ rằng ở địa ngục mà cũng sướng nha ha à, dạ. thì ngay vừa lúc đó, đó ông chưa chưa hoàn hồn thì à, cái à, người mà cai ngục á người ta hô lên một tiếng là đến giờ ăn rồi quá à, wow thì những cái phạm nhân trong địa ngục đó quý vị à, bắt đầu mới ào ra rồi sao quý vị cầm một cái đôi đũa đôi đũa dài 2 mét <laughs> đôi đũa này dài 2 mét à, rồi bắt đầu mới gấp à, cái muỗng cũng dài 2 mét à, cho nên chen lấn vừa chen vừa lấn gấp ừ, à, và múc tất cả những thức ăn đều rơi hết xuống đất và người ta dẫm đạp trên đó cuối cùng không ai ăn được miếng nào cả à. rồi tiếp tục cái người phạm nhân này được cái ông phán quan này đưa lên thiên đường đi lên thiên đường để mà thăm quan á à, thì ông cũng thấy trên thiên đường cũng bài tiệc cũng là sịnh soạn tất cả những món ăn sịnh soạn và đũa muỗng nó cũng dài 2 mét như ở dưới địa ngục nhưng một điều kỳ lạ là đến giờ ăn á những người trên trời đó họ nhẹ nhàng họ tĩnh lặng lắm họ lại họ cầm đôi đũa lên đôi đũa dài như thế này ha à, họ gấp thức ăn này à, tại vì đôi đũa dài cho nên họ không không có đưa vào trong cái miệng họ được mà họ gấp thức ăn họ đút qua cái người người đối diện à, cái người đối diện đó cũng gấp thức ăn và đút lại cho cho mình thế thì mọi người đều ăn trong cái sự tĩnh lặng mà ai cũng hưởng thọ được một cách no đủ như vậy cũng là hai bàn tiệc cũng là đũa muỗng dài như nhau nhưng mà tại sao người ở dưới địa ngục là thành một một cái trận tranh giành thức ăn rồi cuối cùng ai cũng đói mà thì cũng cảnh tượng như vậy mà ở trên thiên đường thì mọi người ăn một cách là tự tại có quy củ và ai cũng hoan hỷ à, ăn một cách no say ở đây là thiếu cái gì quý vị hả thiếu cái sự bình tĩnh tham ừ. ở đây là tham ăn đó <laughs> cho nên à, người nhật bản họ có một câu hay nói quý vị nè à, muốn nhanh thì phải phải từ từ nghĩa là sao nếu mình muốn nhanh mình mình càng chen lắng mình càng giành giật nhau để tiến tới một bước thì hóa ra mình lại bị bị lùi bởi vì người phía sau họ kéo mình mình xuống à. cũng vậy đó ở dưới địa ngục nếu ai cũng muốn ăn cho no thì từ từ từ từ tôi gấp tôi đuốc cho cho chị rồi chị từ từ chị gấp chị đuốc cho cho tôi tĩnh lặng lại một tí là mình ai cũng được sung sướng cả à, cho nên có một câu biết đủ là ở trên thiên đường đó đúng không à, từ cái câu chuyện đó mà mình cũng cảm nhận được cái lời nói người xưa rất hay là biết đủ dù nằm dưới đất cũng như ở trên trên thiên đường không biết đủ dù nắm trong tay rất nhiều tài sản nhưng mà mình đang ở dưới cảnh cảnh địa ngục đó à, cho nên là loại trừ đi tham á, à, là một cái pháp nếu chúng ta loại bỏ nó đi thì chúng ta dỡ được một trong những pháp ngăn che à, à. cho nên quý vị thấy tham nó có cản trở đến cái, sự thực tập tĩnh lặng trong nội tâm của mình không có cho nên bước đầu tiên để chúng ta tiến lên sơ thiền cảnh giới đầu tiên của thiền định đó là mình phải loại bỏ đi tham à. và ở đây đòi hỏi cái sự loại bỏ là không phải là mình sạch sành xanh trong năm dục đó có những cái mình được thọ dụng nhưng mà thọ dụng một cách vừa đủ à, vừa đủ thôi quý vị nha à, mà tiền tài mình có cũng vậy hay là ăn mặc ngủ cũng vậy được thọ dụng trong khuôn khổ vừa biết biết đủ à rồi đến cái truyền cái thứ hai mà sân hận sân có ngăn che cái sự tĩnh lặng của mình không quý vị à, lúc nãy sư cô nói một câu của người khác nói đến mình à, mà nếu cái tâm của mình không có sự tĩnh lặng thì nhất định à, nó sẽ có sự phản ứng và sự đáp trả đáp trả bằng ánh mắt à, ánh mắt của mình đáp trả cái người không ưa là sao quý vị nhìn thấy khó ưa lắm à, cái miệng mình đáp trả những người mà nói lời mình cho là xúc phạm mình thì chắc là chắc là mình đối đáp những cái lời không dễ thương rồi à, và đừng nói đến là có lúc là mình phải động tay động chân cho nên trạng thái mà sân ở đây là À, à, cũng có thể là à, chén bay dĩa bay rồi sát vào đánh với nhau ừ. có những lúc là những người đó là những người mình đã từng yêu thương <laughs> mà khi mình sân lên mình cũng sát lại mình đánh với nhau đó phải không quý vị tại vì sao cái tâm sân hận đó, à, nó chiếm hữu đi tất cả những cái sự tĩnh lặng ở trong tâm hồn của mình mà cái điều đó mình vốn là là là có như vậy mình loại bỏ tham loại bỏ sân để loại bỏ tham loại bỏ sân thì cũng phải có cái pháp để mà thực tập đối trị à, ví dụ là đối trị tham thì mình phải có cái gì có tâm vừa biết đủ à, đối trị sân là mình phải có cái lòng từ bi gọi là thấu hiểu à, có một câu nói rất là hay à, mình sẽ không bao giờ hiểu được người đó nếu như mình không đứng về cùng góc nhìn của người kia à, có một câu chuyện là có hai vợ chồng đi dạo thì người vợ mới vô tình vô ý sảy chân rớt xuống cái hố à, trong lúc rớt xuống cái hố như vậy thì thì người vợ cầu cứu à, cho nên người chồng ở trên bờ à, mới cố gắng là dướng người xuống để cho người vợ cầm được cái tay của mình à, và tại vì anh không đủ sức lực cho nên anh phải tận dụng một cái cành cây để mà đè lên cái hông của mình để cho mình có cái điểm mình trụ lại để mình với cái tay xuống để mình kéo người vợ mình lên đó à thì người vợ ở, ở dưới nghĩ rằng á mình đang rớt xuống này nè mà tại sao người chồng mình không cố gắng mà mà rị mình lên trong khi người chồng bị cái cây á, đè hông á để giữ cái cái cái cái trọng lượng của mình ghi lại để mà mà mà nâng người vợ lên thì anh nghĩ rằng á, mình đã cố gắng hết sức rồi cái cây này cũng đang đè ở bên hông mình rồi mà tại sao vợ mình không cố gắng vươn lên một tí nữa cố gắng để mà mà trèo lên à. nếu người vợ mà đứng ở góc nhìn của người chồng là bây giờ chồng mình đang vì vì mình mà phải đè một cái gốc cây lên cái hông thì cô ta ở dưới chắc cũng không mà không cầm rầm sao anh không cố gắng dị lên một tí nữa phải không quý vị à. cho nên mình không thể hiểu được người khác nếu mình không đứng về cùng góc nhìn của người kia ừ. nếu mình đứng về cùng góc nhìn của người kia thật sự không có ai là người không dễ thương đối với mình và chính cái điều đó là cái điểm để mình loại bỏ đi cái truyền cái thứ hai đó là sân hận bởi vì sân hận chính là trạng thái bất như ý cái gì không hợp với ý mình đó chính là sân hận à wow. hôm nay chưa đi vào hết cái cái thiền định thứ nhất và hết hết giờ rồi thôi nói nói luôn ờ, nói luôn năm cái truyền cái rồi rồi nghỉ rồi chắc tuần sau chúng ta phải mới tới à, mới tới sơ thiền đó à. Rồi cái chuyện cái thứ ba là gì? Là hôn trầm. Cái này phải nói, nói hết cái này là nghĩ. Tại vì cái này sư cô thấy là à, cần phải nói. Một hành giả tu niệm Phật ngồi niệm Phật mà hôn trầm thùy miên thì có phải là ngăn che cái sự tinh tấn của mình ngăn che cái tâm của mình tĩnh lặng để niệm câu Phật hiệu không? có không à, cho nên nghe hết cái hôn trầm này mình nghĩ ha hôn trầm là sao hôn trầm là trạng thái nửa tỉnh nửa nửa mê <laughs> cho nên gọi là hôn trầm à, hôn trầm là nửa tỉnh nửa mê còn thủy miên là sao là hoàn toàn mê luôn ngủ luôn à, trên này sư cô niệm phật ngủ luôn à, trên này sư cô thuyết giảng cố gắng để trình bày nội dung cho quý vị ngủ luôn à cho nên vừa tỉnh vừa mê nhưng mà hoàn toàn là là không rõ một cái vấn đề gì hết á nó bung lung và cảm giác mệt mỏi là hôn trầm còn đã ngủ say <laughs> không biết trời trăng mây gió gọi là là thùy miên cái này là nó không phải là nó không phải là mình đi hại người làm tổn hại đến người khác nhưng mà nó rất là tổn hại nếu như chúng ta muốn tinh tấn tu tập phải không quý vị cho nên cần loại bỏ cái hôn trầm và thùy miên này phương pháp loại bỏ là gì trở về với hơi thở những lúc mà chúng ta mệt mỏi cảm giác buồn ngủ cảm giác ngủ gật trong lúc tỉnh lúc mê thì chúng ta phải cố gắng chấn chỉnh ngồi thẳng lên và trở về hơi thở và từng bước cảm nhận hơi thở đang có mặt trong mình và đi theo hơi thở của mình thở vào thở ra mình theo sát nó thở vào mình biết nó đang thở vào thở ra mình biết rằng đang thở ra có như vậy thì mình mới phá trừ được cái truyền cái thứ ba là khôn trầm thủy miên à. à. thôi bây giờ sư cô nghĩ rằng sư cô phải dừng ngay đây chứ không thôi là quý vị sẽ qua bước thứ tư là trạo cử <laughs> trạo cử là sao là trạng thái đau nhức chân cẳng quá cho nên ngồi yên không được cửa qua cửa về à, mà mình đang nói thiền định mới chết chứ <laughs> mình đang dạy về phép tu thiền định nhưng mà bây giờ ngồi nói lâu quá là quý vị phải trạo cử bắt đầu quý vị ở dưới lắc qua lắc lại à. thiền chưa học mà thấy trạo cử đã đến rồi à. <laughs> thôi bây giờ sư cô xin nói đến đây à, à, cái quan trọng ở chỗ là hôm nay mình nắm bắt được cái sự tĩnh lặng trong nội tâm nó rất là quan trọng bởi vì nó là chất liệu làm nên chất lượng cuộc sống của mình à, chỉ cần khi chúng ta tĩnh lặng có những việc ở trong cuộc sống hiện tại tưởng chừng như là nó rất là khó khó nhằn à, nhưng mà nhờ có tâm tĩnh lặng mình xử lý một cách rất là đơn giản mình đối diện mình giải tỏa mình quá giải một cách rất là là đơn giản ừ, cho nên người thực tập thiền định và người không thực tập thiền định hơn nhau là ở chỗ xử lý vấn đề một cách đơn giản và nhẹ nhàng thế thôi hả? a di đà phật dạ và người tu tịnh độ luôn chứ người tu tịnh độ có có thiền định thì sẽ giống như là hòa thượng đông qua hằng ngày dạo phố phố phường quý vị đọc theo sư cô